Xin chào toàn thể 500 anh em đam mê bài bịp đã đến với kênh youtube của T Casino Thì uh, thưa anh em, hôm nay T Casino sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm uh, cờ bạc bịp bán rất là hiệu quả, đơn giản, dễ chơi và dễ sử dụng và rất là nhỏ gọn đó là cái dòng mỏ đổi bài mini thì à, mỏ đổi bài mini này anh em nhìn này rất nhỏ gọn luôn à, chỉ bằng nửa lòng bàn tay của tôi thôi Đấy, anh em nhìn này. rất là nhỏ à, nếu mà nói về lá bài thì nó chỉ bằng một cái lá bài thôi Đấy, rất là bé nhưng mà cái sự hiệu quả nó đem lại rất là lớn trong cái bộ môn như là liêng ba cây Đấy, bài cào anh em sử dụng nó rất là tuyệt vời với những cái con mỏ này nó có, có cái, một cái công dụng đó chính là giúp anh em cháo à, đổi các lá bài cho nhau đây mình sẽ ví dụ này lá 10 nha anh em đưa lại mỏ đấy lá 10 này đó đây là lá 9 này đấy anh em thấy chưa đấy, rất là hiệu quả luôn 10 này 9 này đấy, khác màu đi cho anh em nhìn quy này đấy rất nhanh đúng không mỏ đổi bài rất nhanh và êm thì con mỏ này nó sẽ giúp anh em là tráo đổi các bài điểm cao thành thấp đấy à, thấp thành cao đấy rất là tuyệt vời luôn thì à, cách chơi con mỏ này như thế nào sao cho nó hiệu quả thì à, anh em hãy kết hợp với đầu tiên thứ nhất là chúng tôi đã chế thêm bộ dây này cho anh em anh em có thể kết hợp vào cổ tay đấy. kết hợp vào cổ tay của mình hoặc là kết hợp vào cổ uh, chân nhưng mà mình thấy hiệu quả nhất vẫn là cổ chân thì uh, anh em sẽ vào kênh ấn đăng ký kênh của mình vào kênh của mình để xem cái video mình sử dụng mỏ đồ bài kết hợp vào cổ chân để chơi cho anh em xem rồi nhé đây anh em đưa vào cổ tay mình như thế này hoặc là anh em có thể đổi bài vào cổ tay mùa đông mùa đông thì anh em đổi bài vào mình vào cổ tay cũng được áo anh em có áo khoác mùa đông thì anh em sử dụng nó Đấy. áo khoác ống tay rộng một chút là anh em sẽ sử dụng được nó Đấy. rất đơn giản này anh em chỉ cần vào nhà vệ sinh 5-10 phút anh em sẽ có thể đeo được cái mỏ đổi bài vào trong uh, tay áo của mình hoặc là trong uh, <clears throat> ống quần của mình đấy tốt nhất là anh em nên đeo vào ống quần thì nó sẽ đẹp hơn và tay áo này cũng được nhưng mà sẽ đấy, rất là kín luôn anh em mặc một thêm một chiếc áo khoác dài tay anh em kéo chùm qua đi thế là được đấy những con áo phao béo của anh em mặc vào rất là vừa anh em kết hợp vào cổ tay như thế này thì cũng rất là tuyệt vời cử động rất là bình thường chia bài thoải mái mình đang đeo mỏ vào cổ tay vẫn tráo đổi chia bài hoàn toàn thoải mái nhé anh em đấy rất là tuyệt vời đây mình sẽ hướng dẫn mình chia bài hướng dẫn luôn anh em cách chơi thì à, đây là một bộ bài kể cả là mình chơi bộ liêng chẳng hạn đấy. đây là bài đầu tiên mình nhận được anh em nhìn này điểm rất thấp đúng không ạ mình sẽ phải hao một lá vào thì cách hao mình sẽ để hơi treo chéo này mình sẽ hao lá gì mình sẽ hao lá gì lựa chọn hao lá nào là tùy anh em thôi nhưng mà mình thì thích mình thích lá to hao vào đây mình sẽ hao lá gì ok này, cho anh em xem cái sự hiệu quả của con màu này hao lá gì mình cầm bài trên tay bình thường như thế này mình khép tay vào như thế này rất là kín luôn đưa lại miệng này tự động hút Đấy, đưa lại phát tự động hút là bài anh em chỉ còn có hai lá với hai lá bài điểm như thế này thì anh em chấp nhận là mất ván đầu úp luôn bài vào bài nòng đấy úp luôn bài vào bài nòng và anh em tiếp tục chơi này mình sẽ ví dụ cho anh em một cái ván tiếp theo chẳng hạn như anh em nhận được một cái bộ bài như này mình chơi không phải ván nào mình cũng sẽ đổi mà mình sẽ lựa chọn những cái ván thích hợp để mình đổi đấy mình sẽ lựa chọn những cái ván thích hợp để mình đổi chứ không phải ván nào là mình cũng sẽ đổi đúng không anh em đây chẳng hạn như uh, một vài ván sau hoặc mình sẽ nhận được một cái bộ bài như này đây là một cái ván rất là tuyệt vời thì mình đã có cái di trong cổ tay áo rồi đấy trong cái màu đổi bài ở cổ tay này rồi thì mình sẽ đổi cho anh em xem này để cây hai này xuống cuối nhé đấy anh em nhìn này chéo hình chữ V đấy chéo hình chữ V như thế này đổi vào anh em nhìn rất nhanh chỉ cần một cái thao tác nhỏ thôi là bài mình trở thành JQK đấy đổi bài cổ tay rất là hiệu quả luôn đấy. vừa kín đáo vừa lịch sự mùa đông chơi thì tuyệt vời luôn đấy, anh em chỉ cần cầm bài này mình sẽ đảo lại anh em chỉ cầm bài trên tay như thế này rất là bình thường thời, chơi liêng mà anh em mình sẽ có thời gian tố thời gian ra vào tiền hợp lý thì à, mình sẽ tranh thủ cái thời gian người ta không chú ý mình sẽ cháo đi mình sẽ cầm bài như thế này trên tay che khéo léo che đi đưa lại miệng đấy chỉ cần một cái thao tác rất là nhỏ di quy đấy. anh em nặn bài đấy. anh em chẳng hạn che giờ vào anh em che đi để anh em nặn bài này đấy. anh em che đi đấy. đây là bài anh em nhận được đúng không ạ mình sẽ đổi lại nhiều lần cho anh em theo dõi thật kỹ cái cách đổi chéo hình chữ V này Đấy, người ta sẽ va vào tiền tố tiền mình che bài mình đi Đấy. JQK luôn đấy anh em thấy cái mỏ này hiệu quả không ạ đấy, thì anh em muốn đặt mỏ thì hãy liên hệ trực tiếp vào các số điện thoại trên màn hình 0834 633 hoặc là 0346 0947 nhé để ờ, biết thêm chi tiết anh em còn thắc mắc thì có thể comment xuống bên dưới đấy. nút nhà bài cho anh em này Đấy. anh em ấn nhả bài là nó sẽ nhả ra À, anh em còn gì thắc mắc thì có thể comment trực tiếp xuống phía dưới nhé à, với những anh em nào mà đăng ký kênh này khi mua những loại mỏ mini như thế này thì uh, chúng tôi sẽ tặng cho anh em một cái ví đổi bài đây cho anh em đây là một cái ví đổi bài có công dụng cháo đổi bài cũng uh, giống con mỏ đổi bài thôi anh em ạ đây, ví này trong kho đang yếu à, pin mình sẽ lấy một con ví khác để thử cho anh em đây con này còn pin này đấy đây mình sẽ cho anh em xem đây là cái miệng cháo đổi của con ví này anh em để cái lưỡi gà nó lên thế là ok đấy giờ là có thể cháo đổi được rồi này anh em nhìn này đây khi anh em đưa lá ca vào nó sẽ hút đúng không ạ đây rồi đấy, đây là lá 10 này hút lá 10 và nhả ra lá ca đấy nó cũng rất nhanh và hiệu quả đây cũng là một cách ngụy trang tuyệt vời cho anh em đấy. anh em thấy không đổi bài rất là mượt mà và êm ái này chỉ cần đưa lại vào đấy rất là tuyệt vời nhà này đấy thì à, chỉ trong tháng này thôi anh em mới được áp dụng cái chương trình khuyến mại như vậy đấy, đó là mua mỏ đổi bài thì được tặng ví đổi bài mà mua ví đổi bài thì được tặng mỏ đổi bài đấy tùy anh em lựa chọn thì à, đấy rất đơn giản như thế thôi đeo vào rất là gọn nhẹ đấy, anh em đeo không nhìn thấy mỏ đổi bài luôn đấy, rất là gọn thì à, đấy chi tiết thì anh em có thể à, trực tiếp liên hệ với tôi nhé hoặc là anh em có thể lên cơ sở để mua bên mình có hai cơ sở một là ở bến xe mỹ đình hai là bến xe miền đông thì anh em à, gần cơ sở nào thì hãy lên cơ sở đấy để mua nhé xin chào toàn thể anh em